Vâng, xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tuân Casino Thì rất nhiều anh em đang đi đánh sóc đĩa đang đi chơi sóc đĩa và hôm nay Tấn chia sẻ một số kinh nghiệm là anh em đi chơi sóc đĩa mà chưa hiểu về nó Thứ nhất thì ờ, ví dụ là anh em là người đặt đi tức là không phải là sóc cái mà anh em là tay con đi thì ờ, anh em sẽ đánh theo những hình thức sau đây Thứ nhất là có những người thì người ta sẽ đánh cầu đánh cầu tức là người ta đánh cầu chẵn đang nhìn thấy chẵn thì đánh cầu chẵn à, đang nhìn thấy lẻ thì đánh cầu lẻ thì đấy được gọi là đánh cầu chẵn hoặc là đánh cầu lẻ hoặc là có những người thì người ta chỉ đánh một cầu thôi tức là chỉ đánh chẵn thôi và có những người thì người ta lại chỉ đánh những là chỉ chuyên nặng lẻ thôi đấy mỗi người có một cái cách đánh khác nhau và có những người thì người ta lại ghi theo IC Đấy. có những ờ, tình huống là người ta lại ghi theo IC tức là người ta ghi uh, ờ, 10 ván lại ván này là lẻ ván sau là lẻ ván sau là chẵn để người ta xem cái trình tự của cái cái người ta đánh như nào để người ta đánh theo đấy là đánh IC và có những người thì người ta đánh theo hình thức là đánh bừa tức là đâu cũng đánh đánh lung tung hết cả lên à, có những người thì đang có những người đánh theo là đang lẻ đánh như chẵn đánh chẵn đánh như lẻ đấy à, đây là những cái hình thức mà khi anh em đi đánh sóc đĩa à, đánh sóc đĩa thì à, nguyên lý thì nó chỉ có là chẵn lẻ mà rất là khó đánh thì à, những cái cách đánh đấy chỉ là một phần thôi chỉ là một phần thôi ví dụ như là đang nhìn chẵn đang nhìn lẻ nó chỉ là một cái phần gọi là phần đánh xanh chín đánh 5 năm thôi thì làm sao mà có cửa ăn được đúng không à, còn khi sóc cái cũng thế sóc cái thì à, khi làm tay con thì vậy còn khi sóc cái thì có những người thì người ta chỉ sóc được chẵn thôi còn có những người thì người ta chỉ sóc được lẻ Đấy. À, có những người thì à, sóc như vậy thì sẽ không thể nào giữ được hiệu quả Đấy. có những người thì sóc loạn lên cũng thua nói chung là tất cả những cái gì mà liên quan đến 5 năm xanh chín mà không có sự ờ, luyện tập không có kỹ năng thì hoàn toàn là thua 100 là 100 là thua à, ví dụ à, đây ví dụ mà những anh em nào mà đang đi chơi nặng lẻ đi thì à, gặp cái người mà người ta sóc à, nặng chẵn thì là chắc chắn là người nặng lẻ sẽ thua ví dụ đây là tứ tử này mà tứ tử thì à, có những người chỉ đánh lẻ nhìn thấy tứ tử là đã đặt tiền lẻ Đấy. nhìn thấy tứ tử là đã đặt lẻ nhưng sóc thì là người sóc thì là lên chẵn thì là coi như là người lẻ thua đúng không và quan trọng là trong đánh sóc đĩa là mình phải tỉnh đòn hơn người người ta tỉnh đòn hơn bằng cách nào thứ nhất là phải hiểu là đồ có là đồ xanh chín hay không ví dụ đánh sóc đĩa thì người ta có thể là dùng bát camera dùng quân vị hoặc là dùng đĩa hoặc là sóc cái thì người ta có thể đeo cái nhẫn sóc nhạc này để người ta sóc cái người ta sẽ giữ cầu ví dụ đang là chẵn này người ta sẽ giữ giữ chẵn người ta chỉ cần đeo nhất là người ta sóc là người ta sẽ giữ được cầu chẵn mở ra là chẵn đấy đấy là gọi là giữ cầu thì à, trong sóc đĩa anh em mà đi đánh sóc đĩa thì anh em phải tỉnh hơn người ta tỉnh hơn bằng nhiều cách và muốn tỉnh được hơn thì các anh em là phải tìm hiểu về nó thì anh em mới tỉnh được hơn nó đúng không ạ chứ không thể nào đánh long quăng được à, nhiều anh em là đánh rất là long quăng à, mang đến tình trạng là thua tiền đấy thứ nhất là chỉ đánh một cầu thôi đánh một cầu cũng thua mà đánh hai cầu cũng thua đấy quan trọng là mình phải hiểu hoặc là đánh uh, cầu nọ cầu kia đánh IC vẫn thua trong những cái sòng sới mà mình đã vào trong những sòng sới mình xem những cái kỹ năng của những người người đánh hầu như là vẫn là thua cho nên là À, anh em nào muốn không bị thua thì phải tìm hiểu tìm hiểu của những người có kinh nghiệm đấy ví dụ bây giờ mình chia sẻ cho tất cả anh em này là mình đã đúc kết được những cái kinh nghiệm để hỗ trợ cho anh em chứ bây giờ mà cứ đi đánh long quăng là thua 100 trăm là thua thì trong cái đánh sóc đĩa đấy vì sao mà tứ tử đánh lẻ lại thua đấy thì còn tùy thuộc vào cái người lắc cái người sóc cái người ta sóc cái thì tùy thuộc vào người ta có luyện tập một người sóc cái có luyện tập khác với một người sóc cái không có luyện tập ví dụ bây giờ đang là tư tưởng này một người sóc cái long quang người ta không có sự luyện tập người ta sóc đi đâu rồi đi đấy còn nếu mà sóc cái mà có luyện tập đấy người ta cầm cái người ta sóc có luyện tập thì tứ tưởng người ta sẽ sóc lên chẵn đấy là có sự luyện tập không dùng công công nghệ không dùng đến công nghệ nhé tứ tử người ta có luyện tập thì 10 ván người ta sẽ sóc người ta sóc theo ý muốn của người ta đấy là có luyện tập <coughs> chứ chẳng ai bảo là có những cái gì không luyện tập mà thành công được đấy cho nên tất cả anh em nào đang chơi sóc đĩa ờ, đam mê kênh của Tấn Tuân Casino thì có thể đăng ký kênh ờ, theo dõi Tấn Tuân chia sẻ những cái clip mà ý nghĩa nhất tại vì trong cái sóc đĩa này đơn giản là chỉ có cầu thì nó lại dễ nhưng nó có rất nhiều cái mánh khóe thì uh, tớ sẽ chia sẻ dần dần từ từ cho tất cả anh em uh, anh em đăng ký kênh và xem những clip tiếp theo của tấn chia sẻ nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em